con bướm xinh con bướm xinh con bướm đa tình đùa vui với lúa hoa bao hoa mai là đàng hòa mình còn em bay con em bay con em là đà tựa về tin nữ trong cung nhạc tình cha cha cha xuân ngất ngây xuân ngất ngây xuân qua hương hoa nàng xuân đến với bao nhiêu say mê yêu đường đậm đà tiền nắng mai tiền nắng mai tiền nắng chan bảy lông non biếc xanh trên cành tình cha cha cha gió mát vơ thu nhẹ làm cơn cánh hồng đào ríu rít chim non trên cành cây đó ồn ào nàng ngồi hóng tóc bên hiên đàng đàng nhìn bay các tay xa mờ tuyệt vời như ước đánh chân đàn tình cha cha cha em ước mơ em ước mơ em ước mơ không tuổi xuân đã thắm bờ môi em xinh như nụ hồng em ước mơ trời xuân có chiếc ca vàng mừng em vui con bướm xinh con bướm xinh con bướm về tiên nữ trong cung nhạc tình cha cha cha xuân ngất ngây xuân ngất ngây xuân qua hương hoa nàng xuân thân tới bao nhiêu say mê yêu đường đậm đà tia nắng mai tia nắng mai tia nắng chan hoa bảy lộc non biết xanh trên cành tình cha cha cha gió bắt bơ thu nhẹ làm rơi cánh hồng đà ríu như chim non trên cành cây đó ồn mùi hóng tóc bên viên đài chàng nhìn bay các bay xa mơ tuyệt vời như ước đánh trước đàn tình cha cha cha em ước mơ em ước mơ em ước mơ không tuổi xuân ba tháng bao môi em xinh chín như nụ hồng em ước mơ em ước mơ em ước mơ gì một trời xuân có chim cao vàng mừng em vui quy nàng ngồi hóng tóc bên viên đài chàng nhìn bay các bay xa mơ tuyệt vời như ước đánh trước đàn tình cha cha cha Xuân ơi xuân xuân đã về Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến Xuân xuân ơi xuân đã về Tiếng thức giao thừa chào đón mùa xuân Xuân ơi xuân xuân đến rồi Cánh cánh bay về cho tim mình nào đứng. Xuân xuân ân vang bao cô chúng yên lành đất nước ngắm hoa yên ấm an vui bao em thơ khoe áo mới tươi cười chào một mùa xuân mới xuân xuân ơi xuân đã về kính chúc muôn người với bao điều Xuân ơi xuân xuân đã về Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến Xuân xuân ơi xuân đã về Tiếng thức giao thừa chào đón mùa xuân Xuân ơi xuân xuân đến rồi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 xuân ơi xuân xuân đã về xuân ơi xuân xuân